Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục các video của các video của địa lý và khoa học xã hội mà tôi là Phạm Hắc chủ biên tập của video này. Có lẽ là từ trước đến nay chúng tôi à, chúng ta vẫn chưa bao giờ quên được có một kỳ nghỉ Tết huyền thoại như chưa thấy có một năm nào có một kỳ nghỉ Tết huyền thoại đối với toàn xã hội của Việt Nam chúng ta như năm 2020 này và từ trước đến giờ và tôi chưa bao thấy có một năm nào nó lại như vậy và ngày hôm nay hôm nay là ờ, toàn bộ tất cả các học sinh của nước ta sẽ đi học trở lại sau 3 tháng nghỉ vì dịch Covid-19 Và ngay sau đây chúng tôi xin mời nghe cho quý vị và bạn nghe một câu chuyện về buồn vui về sắp đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết dài nhất lịch sử. Có lẽ là sau 10 năm, tất cả chúng ta đều đã nhìn thấy đứa con mình bảo nó ngồi xuống đi con. Để bố để cho con nghe một huyền thoại. Và nếu anh em đã click vào bài viết này thì chắc chắn anh em cũng biết huyền thoại đó là gì rồi phải không nào? Đó chính là kỳ nghỉ Tết dài nhất lịch sử của đời học sinh. Nó là một ờ, giữ combo kỳ nghỉ Tết và nghỉ hè combo giữa nghỉ Tết và nghỉ hè đấy sự giao thoa của sung sướng và cực hình và nó sắp phải kết thúc rồi mọi người như chúng ta đã như mọi như mình đã chia sẻ với anh em rằng là thì ờ, thời gian chính phủ phải cách ly yêu cầu người dân ở nhà tránh đi ra đường và dừng mọi hoạt động tập trung đông đúc nhất là mình thấy ở những tháng tươi đẹp trước mắt khi một cuộc đời của một game thủ vốn là có ăn tập à thì ơi thôi anh em ạ à. khi sáng dậy chơi game chưa ngủ một tí thì cũng dậy chơi game thì tối đến thì cũng phải rồi đi ngủ trong cái kỳ nghỉ này thì thôi thì mình đã phải phá đảo được hai con game lên được một bậc ranh thì sau này kiểu sau cách ly thì một con người khác đấy vì trước gì thì game online mau chán lắm thì chẳng bao giờ ở nhà ngồi lắm con PS4 cả ngày luôn mà chơi như thế thì có lúc mệt kiểu gì cũng chả thể chơi mà còn không còn gì để mà chơi cũng là độc lực là hết là lúc mình cũng muốn được ra đường trở lại thì giờ đây khi được nghe tin thời hạn cách ly xã hội đã kết thúc thì tất cả mọi thứ sẽ dần được đưa vào hoạt động bao gồm cả trường học. Tuy là hai tuần nay bản thân đã quen với sự lười biếng nhưng đã được quay trở lại trường với tự dưng khiến mình phấn khởi. Trường là mình đang tham khảo ý kiến học sinh và phụ huynh, nếu không có gì thay đổi thì lốt tuần sau sẽ là đi học trở lại. Thì cảm giác ở nhà nhớ trường nhớ lớp thì những buổi ăn trưa cùng anh em và những lần chơi bóng rổ giờ tan học lại còn những em gái xinh tươi năm nhất à thật ra thì những cái đó thì ờ, lớp đã chờ hơi ít thế nhưng mà nhìn chung đã quay lại với xã hội loài người mà điều đang mong muốn chờ hết mà nhắc đến mấy em gái xinh đẹp thì nhớ ra thì cũng chả có người yêu mà mấy ngày nay thì mình cứ ở nhà thì chết chết chết tuy nhiên phải nhanh chóng tút lại phong độ còn lên trường tiếp cận mục tiêu nữa chứ mà mình không chỉ là riêng mình mà là còn cả tăng tá anh em ở đây cách ly lâu quá nên chắc chắn cũng cruise luôn cho nên là muốn à, đi học lại lắm rồi chứ thôi thì còn vài ngày trước khi phải đi học thì anh em phải chịu khó tu nhan sắc lại còn kịp chứ còn mình thấy hơi lo no hope cách ly xong thì vẫn kha khá rồi mà không sao quan trọng là đã được đi học lại là mục tiêu rất nhiều thua keo này ta lại bày keo khác nói tới thôi là muốn đi học ngay rồi đấy. Mặc dù khoảng thời gian qua là rất tuyệt, chơi game cùng bạn bè, thoải mái xem phim cả ngày và những việc sắp quay trở lại cùng một thân yêu và cũng uh, ưu điểm của một trường mình nhiều gái đẹp có lẽ mà thời điểm này thì cũng đã thời giãn cách giãn quá hợp lý đó là vài chia sẻ của mình về kỳ nghỉ Tết dài nhất lịch sử của cuộc đời học sinh còn với anh em thì sao có gì hay ho thì hãy bình luận bên dưới cùng chia sẻ cả nhà và đây chính là video